miêu tả chân thực về cõi âm gian qua lời kể của cô gái từng dạo chơi giữa hai thế giới. Trong những ngày ở Đài Loan, đến thăm một ngôi chùa, tôi vô tình nhìn thấy một người phụ nữ đặc biệt đang giơ hai tay qua đầu để cúng bái. Tay phải của cô cuộn tròn thành nắm tay rỗng, tay trái bao lấy tay phải, tư thế giống như của một võ sĩ. Tôi lấy làm lạ, bèn đến hỏi thăm. Chỉ bằng một câu hỏi bâng quơ tùy ý nhưng lại là khởi đầu để chúng tôi có một cuộc trò chuyện. Cô ấy kể rằng, từ nhỏ cô đã có rất nhiều công năng đặc biệt. Trong giấc mộng, cô từng được một người bạn kỳ lạ dẫn đến một thế giới khác để cùng chơi đùa và tham quan vãng cảnh. Cô gọi đó là thế giới âm gian. Một linh hồn nếu ở trên dương thế mà không điều ác nào mà không làm thì xuống địa ngục sẽ phải chịu muôn vàng khổ hình. Nếu còn tệ hơn nữa thì sẽ hình thần toàn diệt – có nghĩa là linh hồn người đó sẽ chết vĩnh viễn. Còn những người đi đầu thai chuyển sinh thì phải trải qua bảy ải và sáu nẻo luân hồi. Trong đó ải thứ sáu cũng là ải mà sẽ làm cho linh hồn đó không còn nhớ gì về quá khứ nữa. Khi uống chén canh mạnh bà, hay còn gọi là chén canh quên lãng và qua đầu nại hà tiếp tục đi đầu thai chuyển sinh. Tôi thấy thú vị, bèn nhắc máy ảnh lên và muốn chụp một vài bức ảnh của cô. Nhưng cô nói nếu chụp e rằng ống kính sẽ hỏng mất. Tôi nhẹ nhàng đặt máy xuống nhưng không tắt máy mà vẫn mạng phép ghi lại gương mặt và cử chỉ của cô ấy trong khoảng 6 phút, đủ cho một câu chuyện nhỏ. Sau đó tôi đem câu chuyện này viết lại. Dưới đây là những gì rất chân thực và sống động từ lời kể của cô. Dẫu bạn có tin hay không, có thể cho đó là sự thật, cũng có thể cho là chuyện thần thoại, truyền thuyết, thì hãy cứ coi như một câu chuyện kể trong những lúc nhàn rỗi. Cô bắt đầu bằng lời bộc bạch rằng Từ nhỏ tôi đã có thể đến âm gian chơi, nơi đó cũng có xe lửa, có máy bay, đất đai, cũng có công ty bách hóa, mọi thứ đều giống với dương gian. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt, ví dụ như phấn viết bản của họ màu đen, son môi cũng màu đen, con người như chúng ta không thể mua được. Trong giấc mơ, tôi thường chạy đến đó chơi, tôi ở đó dạo quanh một chút rồi trở về. Điều gọi là thiện hữu, thiện báo, ác hữu, ác báo có phải là chân thực không? Điều đó tất nhiên là có, cũng là sự thật. Người làm việc xấu thì hiển nhiên phải xuống địa ngục. Tôi đã từng đến nơi đó chơi, thấy thật sự vô cùng đáng sợ. Ở địa ngục có rất nhiều tầng, ở tầng thứ nhất đâu đâu cũng toàn là máu, trên con đường đi lại đều là nước. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đó cũng là máu. Tầng thứ hai là nơi mà những kẻ phạm tội trên dương thế bị dày vò hành hạ vô cùng thê thảm. Nội tạng và da thịt của họ mỗi ngày đều bị nghiền nát. Sau khi xem xong tầng này, thật sự không muốn xem tiếp tầng thứ ba. Nếu ai có can đảm xem hết 18 tầng địa ngục thì sau này sẽ không bao giờ dám làm việc xấu nữa. Bởi vì bạn thật sự sẽ bị những cảnh tượng ấy ám ảnh đến suốt đời. Vậy những người làm việc cực kỳ xấu xa sau khi chết là hết sao? Người chết rồi sẽ đến âm gian, đi qua một cây cầu, bên phải là thiên đường, bên trái là địa ngục. Người chết rồi sau khi đến đó còn phải tiếp tục sống, làm việc xấu thì phải bị trừng phạt để đền tội. Nếu là người tự sát vào lúc nửa đêm 1 giờ sáng thì mỗi ngày vào đúng thời khắc và địa điểm đó họ phải tự sát lại một lần mới. Tội của người tự sát còn nặng hơn tội của những kẻ sát nhân, bởi vì điều tội lỗi đầu tiên của con người chính là bất hiếu. Những kẻ giết người sau khi đến địa ngục đều bị kéo lưỡi, moi tim, sống không bằng chết. Những kẻ giết người ở nhân gian bị phán tử hình, sau khi xuống địa ngục thì kẻ đó vẫn tiếp tục thêm một lần nữa bị xét xử phán quyết. Cũng giống như thời cổ đại, ở đó có một vị võ tướng đeo gông cùng trên tay chân những người chết ở dương gian. Tôi thường nghe thấy ở nơi đó vào ba ngày có tiếng xích sắt len ken hòa theo tiếng bước chân. Vậy nơi đó có cảnh đẹp hay không? Đương nhiên là có, Tôi từng nhìn thấy nơi có phong cảnh rất đẹp. Dùng mắt thường sẽ nhìn thấy không khác gì chúng ta. Nhưng họ sống cuộc sống của họ, không có quan hệ gì tới chúng ta, nhưng đôi khi cũng vô tình đụng chạm tới chúng ta. Nhưng bạn đừng sợ, sẽ không có cảm giác gì. Nếu như bạn sợ hãi, họ sẽ biết được, sẽ chọc ghẹo bạn. Tôi cũng từng nhìn thấy hoa sen nở, nếu đi vào trong sẽ thấy vô cùng mỹ diệu. Nhưng nếu không có phúc khí, sẽ không thể nhìn thấy những cảnh tượng này. Số mệnh của con người có thật là do trời định. Đúng vậy, vận mệnh của con người là do thiên định, cho dù thay tên đổi họ cũng không có tác dụng gì. Sau khi bạn sinh ra, bất kể điều gì bạn làm đều có ghi chép lại. Có một lần, tôi bị vu oan là kẻ cắp trộm tiền của họ. Phán quan xét xử, gọi bốn người đã vu oan tôi đến và cùng nhìn vào một chiếc mặt gương. Bọn họ ngay dại ngay tại chỗ, bởi vì trên mặt gương diễn lại toàn bộ quá trình tôi bị vu oan như một thước phim vô cùng rõ ràng và chi tiết. Họ xem xong không còn gì để nói nữa, vì vốn dĩ tôi không có trộm tiền của họ. Phán quan bên đó nói với tôi rằng tôi có thể tố cáo bọn họ tội vu oan hãm hại mình. Tôi chỉ cười nói, thôi bỏ qua cho họ, chỉ cần sau này họ không hại tôi nữa là được rồi. Hiện nay có rất nhiều người đến chùa cầu tài phú, còn bạn có nguyện điều gì? Tôi không đến đây cầu tài phú, mà đến đây để cúng bái, tâm niệm với thần thánh rằng con cảm tạ chư thần đã cho con được bình an. Chư thần chính là tấm gương của con. Con muốn đến đây phản tỉnh, xem xem bản thân có từng làm điều gì sai trái hay không. Bạn nhìn thấy rất nhiều người đang cúng bái, nhưng nếu họ không hiếu thuận, không tu tâm dưỡng tính, thì có đốt ngàn nén hương cúng bái cũng chẳng có tác dụng gì. Con người cần phải đối mặt với thần thánh, đối mặt với bản thân, có người cho rằng làm việc xấu không ai hay biết, nhưng thật ra trời biết, đất biết, thần thánh biết, từ bản thân biết. Ví dụ như người làm quan, ông trời an bài cho họ có quyền nhưng không có tiền. Thế nhưng quan chức ngày nay lại tham ô nhiều như vậy, họ không biết rằng đến một thời điểm nhất định họ sẽ phải trả một cái giá rất lớn với lãi suất vô cùng cao. Có người ngày nay dường như rất thông minh, nhưng thông minh ngược lại lại bị thông minh hại những gì bạn chia sẻ đều là những thứ bạn thật sự nhìn thấy sao? Đó đều là những gì tôi tận mắt nhìn thấy được. Lúc này đây, tôi thấy bạn là một người rất trong sạch,